sĩ băng khoăn lo lường tiết thay đạo nghĩa luân thường thanh nhân đã dạch sẵn đường từ xưa để ờ, cho quân tử lọc lừa ở ăn hợp lẻ ai ráng chừa tiểu nhân trên vua mình tranh cầm cân dưới hoàng liệm tiết sự phân công bình quyền cha